Xin chào à, tất cả anh em Cũng đã khá là lâu rồi tôi mới ờ, quay lại đây và làm những cái clip, những cái ờ, video giới thiệu về những cái bộ hột tài xỉu hay còn gọi là xí ngầu để phục vụ cho anh em đi chơi tài xỉu, đánh tài xỉu của mình. Và tôi ờ, trước kia tôi làm rất là nhiều nhưng mà thời gian vừa qua tôi có chút việc nên tôi không thể làm clip để phục vụ cho anh em được thì bây giờ đây tôi ờ, lại ờ, quay trở lại và tiếp tục sát sát cánh cùng với anh em để ờ, giới thiệu cho anh em về những cái bộ hộp tài xỉu xích ngầu và cách sử dụng nó làm sao cho phù hợp và hiệu quả nhất à, tôi không quên giới thiệu lại một lần nữa tôi là Hùng đây là số điện thoại của tôi 0983 30 22 22 và 0972 41 44 44 đây là hai cái số điện thoại à, cũng khá là dễ nhớ thì hôm nay cái clip này tôi muốn giới thiệu với anh em về cái bộ hột nghiêng tài và nghiêng xỉu nhiều anh em thì cũng đã biết rồi nghiêng tài nghiêng xỉu là như thế nào nghiêng tài là bộ hột nó nặng về phần tài tỷ lệ về tài nhiều hơn và đây là nghiêng xỉu thì khi lắp ấy chúng ta sẽ nó sẽ đi theo tỷ lệ là xỉu nhiều hơn thì à, tránh làm mất thời gian cho anh em thì tôi cũng test thử cho anh em về test qua thôi thì cái hộp này thì nhiều anh em cũng biết là hoàn toàn không tăng tích không có tăng tích gì rồi đĩa thì hoàn toàn bình thường không có phải là đĩa 500 đĩa hàng bên tay trái của tôi là bộ nghiêng tài tôi đã để ba cái mặt lục lên thì anh em nhìn hộp thì rất là đẹp nhé Đó. trong suốt luôn còn bên tay phải này là cái bộ ờ, nghiêng xỉu tôi để ba mặt nhất lên Vâng. khi lắc thì tỷ lệ của nó sẽ chiếm từ 75 cho đến 80 phần trăm có nghĩa là khi chúng ta lắc 10 chén thì nó sẽ lên 7 cho đến 8 chén tài hoặc là 7 đến cho đến 8 chén xỉu phụ thuộc vào cách anh em đặt hột à, bây giờ tôi cũng thử qua cái nước muối này cho anh em xem em nhìn tôi nổi hoàn toàn bình thường luôn Đấy, tôi sẽ bỏ ra và tôi bao qua cái ờ, giấy này màn hình thì hơi rung bộ nghe xỉu cũng thế Đấy, anh em nhìn nó tự động hoàn toàn bình thường luôn hôm nay thì à, tôi cũng à, thật sự ấy là tôi đang đi lắc đang đi làm nên tôi cũng không mang theo cái nam châm ở đây không à, hiện tại giờ tôi không có ở nhà ở cơ sở của tôi cũng tôi giới thiệu qua thôi bây giờ tôi sẽ thử cho anh em thấy sự hiệu quả của cái bộ hột này nó như thế nào khi anh em đến ấy, thì tôi sẽ ờ, test và thử cho anh em đến tận nhà test và thử hột cho anh em đảm bảo cho anh em là hột là hoàn toàn không tăng tích gì cả ngoài ra thì cơ sở của tôi còn khá là nhiều những cái sản phẩm khác ví dụ như là hột bay hay còn hoặc là hột 2020 này hột báo dung không tan rất nhiều ngoài ra chúng tôi còn một cái điều đặc biệt hơn có nghĩa là hướng dẫn anh em về cái cách nghe hột tài xỉu và cách lắc hột làm sao đi theo cái đúng cái um, những gì mà chúng ta cần ví dụ như là muốn tài thì có thể về tài hoặc muốn xỉu về xỉu các bạn có thể điều khiển được cái bộ hột đó Đấy, tôi sẽ thử cái bộ nghiêng xỉu cho anh em xem tôi sẽ lắc thử cho anh em và chén Để anh em thấy khi đưa bộ hột này vào ai lắc cũng được ai làm cái cũng được có thể chúng ta làm cái hoặc là không nữa thì chúng ta đưa cho người ta người khác làm cái và người ta lắc thì tỷ lệ lên xịp hoặc lên tài là do cái cấu tạo của bộ hột này nó là như thế à, cơ sở của tôi thì ở cái chỗ ờ, gần là chỗ ờ, ngã tư cây hàng xanh ở phường 21 Bình Thạnh đây tôi sẽ thử cho anh em xem Đó, rất là xỉu 115 này 133 này, vẫn là xỉu nhé tiếp tục này. 234 xỉu 9 này tiếp tục nữa bây giờ lên chén tài Đó. anh em thì hột vẫn quay được tròn ở sẽ dĩa nhá vẫn là, quay về xỉu luôn Đấy, 223 vẫn là xỉu này. Đó, bão 222 bão bàng 2 bão nhị đó, vừa bão xong bây giờ lên 3 4 6 tài. Bây giờ đang à, bữa nay từ nãy giờ tôi lắc là hai chén tài rồi. Tôi sẽ thử thêm một chén nữa. Họ lại quay về xỉu. Đó, vẫn là xỉu anh em nhé. Đấy, là cái bộ nghiêng xỉu. Nó là như thế. Giờ sang với bộ nghiêng tài này. ba bốn sáu tài này hai bốn sáu vẫn là tài này. bốn bốn sáu vẫn là tục tục tài nữa đấy. Gơ sang chả xỉu này. bốn bốn ba tiếp tục một bốn sáu tài này. ba năm sáu vẫn là tài nữa. Bây giờ sang chả xỉu. Chả xỉu thứ hai thôi, Rồi giờ lại qua tài luôn hai ba sáu bốn năm năm tỷ lệ rất là nhiều luôn rất là cao rất là chính xác à, vừa rồi tôi giới thiệu anh em về à, hai cái bộ hột nghiêng tài nghiêng xỉu à, anh em nào cần tìm hiểu để liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây